quê hương tôi chính con sông cù long dân quê tôi sống quanh năm bên ruộng đồng từ nghìn xưa cây lúa nuôi dân ta lớn. <laughs> trời ơi trời ơi cá tính không? dễ sợ chưa rồi chào hai bạn vâng. mời bạn nữ giới thiệu về mình um, dạ vâng em chào anh quyền linh chào chị hồng vân ừ. và em chào tất cả mọi người uh, em chào luôn anh anh nam kế bên em tên là phạm thị kim chi năm nay em 25 tuổi Uh, hiện tại thì uh, em đang sinh sống và làm việc tại uh, quê em là Tây Ninh. Em đang làm quản lý chất lượng tại công ty QE Việt Nam. Rồi. Dạ, em chào anh Quyền lên chào em, em chào ờ, chị Hồng Dân, chào, chào em. quý vị khán giả và chào bạn gái bên kia. Em tên Quỳnh Tài Phúc, 27 tuổi. Em đang làm nhân viên an ninh ngân hàng, quê ở Tiền Giang. Em quê làm việc ở đâu? Dạ em làm việc ở Tiền Giang luôn chị Tiền Giang là huyện nào? Dạ ở thị xã Cai Lậy Thị xã Cai Lậy cũng cách trở ờ, xa chút xíu nha em có ngại yêu xa không à, dạ với em thì ờ, em cũng không ngại yêu xa tại vì nào giờ thì em thật sự là em chưa yêu ai bao giờ nên em cũng không biết là xa gần như thế nào chưa có dạ mối tình vâng. nào luôn hả em gái dạ đúng rồi em chưa có mối tình nào hết trời à. ơi Ôi, em có điểm à. mạnh điểm yếu thế nào dạ thôi thì <laughs> em nói về điểm yếu trước đi em thì em cũng không có ngăn nắp lắm em cũng hay quên nữa em thì em chỉ làm duy nhất một một việc thôi chứ em không thể làm uh, nhiều lúc cùng một, một lúc, lúc nhiều cùng việc được đúng không việc. Ừ. cũng giống như việc quan tâm một ai đó thì em chỉ quan tâm được một người thôi ừ. rồi còn điểm mạnh của em điểm mạnh của em thì uh, em uh, cũng uh, rất hòa đồng em uh, hay uh, chọc cười mọi người ừ. với lại là em cũng biết nấu nướng nấu ăn chị cảm giác là em tương đối chững chạc so với lứa tuổi đó dạ, em thì mọi người có cái cách nhìn nhận nó khác nó ngược lại có nghĩa là em hơi trẻ con xíu ờ chắc là ừ. do em hồi hộp quá em em chưa bộc lộ con à, người à, của em đó hả? thật ừ. con người rồi, thật của em bây giờ thì à, mình sẽ lắng nghe cái điểm à, mạnh điểm yếu của chàng trai nè dạ điểm mạnh của em là thích giúp đỡ người khác ừ. à, vui vẻ hòa đồng nhanh nhẹn dạ có chí hướng làm ăn mà giờ nói chung thì em thì không có ờ, giữ được tiền ờ, giờ phải ờ, kiếm một bạn nữ về giữ tiền trời ơi khỏe có bằng cái kia đó có thì... rồi điểm yếu là gì dạ điểm yếu của em á là à, tính hay quên có có nhậu nhậu nhiều không dạ nhậu khoảng 6 bảy lon Sáu bảy lon thì tính ra nó cũng hơi nhiều quá ờ anh nhậu có thường xuyên không anh à, cũng đôi khi các bạn mới nhậu thôi trong một tuần anh có bạn mấy buổi anh ơi dạ, Đôi khi uh, hai tuần mới có ngày Tao lo làm ăn mà hai ba tuần mới có ngày không sao đâu Mà sáu bay lon nó chuyện nhỏ mà Chừng nào mà uống chừng uh, chừng hơn chục thì mới là dữ ha Ủa bị nhà bị... em uh, có trồng trái mít này hả? Dạ nhà em khoảng hai công hai công hả? Trồng mít không hả? Bao nhiêu gốc cưng? dạ hai công khoảng 400 gốc ngồi bên đó tôi nghe mùi mít luôn á lắm mít của em chắc là mít ờ, mít giống như mít thái hả dạ sao? mít thái ừ. mít anh linh thích ăn ừ. mít lắm ngon mít ngon lắm mấy người ăn mít là cái thân nó cũng giống giống như mít luôn vậy đó <laughs> nãy bên kia anh nghe là chưa có mối tình nào hết á dạ ha còn à, gọi là trinh trắng luôn á thân em vừa trắng lại vừa à, trơn à, đấy còn em trai em có mấy mối tình rồi dạ em ờ, giống như bạn thì chưa có mối tình nào mà có mối tình đơn phương thời em học trung cấp có nghĩa là bây giờ bạn cũng là trinh nguyên luôn đúng rồi bạn bên đây cũng nguyên trinh luôn đúng rồi đó em nè em dạ. có cái mẫu hình bạn gái ờ, như thế nào không mẫu hình của bạn gái của em à, người phụ nữ ờ, của gia đình biết quan tâm lo lắng và chia sẻ còn về ngoại hình thì sao dạ ngoại hình thì à, tròn tròn xíu <laughs> em thích tròn tròn dạ. rồi sao nữa dạ cao từ à, mét à, năm mươi trở lên rồi có có ừ. tròn có có một mét năm mươi đổ lên ừ, có mắt kiến tốt tại vì em cũng đeo mắt kiến hình như là em cầu được ước thấy đó thì chị hỏi cảm xúc của bạn này em ơi dạ bạn nói cũng chưa yêu bao giờ luôn á em cảm giác em sao mặc dù là em chưa có bạn trai nhưng mà em thấy là em cảm nhận là em thấy hình như là tính em nó hơi hơi bạo á tại uh, bình thường thì em thích gọi uh, con trai là bé em xưng chị gọi bé ừ. cái đó là đối với những bạn nhỏ hơn thôi còn lớn hơn thì em chưa có thử điều đó đâu nhỏ hơn kêu bằng bé còn lớn hơn em kêu bé bự ví <laughs> dụ bên đây em kêu bé bự được nè để qua tôi coi bé bên kia thế nào đây à, chào bé dạ vâng kêu bé bự cũng được bên đây cũng tròn tròn dễ thương lắm ủa bên kia cũng bé bự hả anh cũng bé bự luôn tại uh, em thì thuộc kiểu uh, dạng là em cũng uh, dư rồi, à, dư mỡ rồi nên em cũng không có thích bạn trai mình mập lắm trời ơi không mập lắm vừa vừa thôi thấy không ừ. chắc chắc như hột mít vậy đó chắc hả anh ừ chắc lắm ha dạ. còn em tưởng tượng một mà cái người yêu lý tưởng thế nào Em thì em nghĩ là người yêu của em cũng khoảng tầm 1 m bảy trở lên ừ. Nếu mà tốt nhất á, thì to bự khỏe khoắn thôi nhưng mà em không có thích mập Này không mập lắm đâu này, cũng cỡ anh thôi <laughs> Cỡ anh là đẹp rồi Phải không? Thôi, dạ, đúng chưa? rồi, em cũng thấy anh đẹp lắm đó. Hay quá vậy ta, cũng đẹp dạ. lắm Em cũng thường đi tán trai lắm á nhưng mà chỉ tán thôi à <laughs> Được, bây giờ mình hỏi ý kiến người thân coi sao nha Dạ Em gái vâng. đi với ai? Hồi sáng thì em với má em cũng đã chuẩn bị hết rồi ừ. Nhưng mà có gì đột xuất nên má em không có đi được Về thông dạ. báo với má sao ha Dạ nhưng mà trước khi là má cho đi lên đây thì má có nói phải dẫn à, về má... mới cho về Chẳng má... những dẫn má... về mà còn dát thêm trái mít về ờ, nữa Má ra chỉ thị rõ ràng vậy đó ừ. Hôm nay hôm nay anh có dát không mít luôn hả anh? Có mít Em trai đi với ai? Dạ em đi với bác em Chào ờ, Quyền Linh và Hồng Dân Nói chung là Phúc nó hiền lắm nếu à, hai đứa mà thấy hợp ý nhau thì mẹ nó thì cũng trông có dâu dữ lắm hai đứa cố gắng đi đặng mà à, tới với nhau thằng gái thì cũng tương đối hai đứa thì nó giỏi ý đi rồi là mình mới biết được chứ giờ à, mình chưa có biết được giỏi ý hai đứa đi ha à, cảm ơn bác bây giờ mở rào cho hai trẻ gặp mặt chuẩn bị tinh thần tấn công tới tấp dạ em cảm ơn anh em cũng rất thích hết khoái mít rồi ve qua đây thôi khỏi trao đó ve qua đó ờ, em tặng anh đặc sản của em tây ninh bánh cháy với muối tôm thì em mong rằng ờ, anh có thưởng thức nó thì cũng nhớ là tây ninh cũng sẵn tiện nhớ tới em nha rồi cảm ơn em cái quà này là cái quà ờ, quê hương của anh thì em ờ, dùng nó có ngon thì <laughs> nói anh anh anh anh ship lên cho em nữa anh ship lên cho em nữa hả anh anh ship trái thôi hả anh có ship gì đúng không ship và uh, ship luôn người thà người dạ vậy được á anh em dạ. sao em lại tặng bông hướng dương em thích hướng dương với à, em tặng à, 10 11 bông hướng dương này là cũng ý nghĩa là một một đời một kiếp mãi yêu em ờ, ừ. ừ dạ 11 đó qua nó nó có ý nghĩa quan trọng ghê hai bạn ngồi giao lưu tâm sự đi khi gặp em thì anh có nghĩ cái mẫu bạn gái nó nó có trùng với suy nghĩ của anh không có có dạ. chín mươi phần trăm luôn á tôi làm chứng luôn á những cái gì mà phúc muốn á là bạn bên đây có hết luôn á dạ. <laughs> em em thấy anh sao em em thấy anh mặt anh cũng tròn chỉnh nói chung hình như em thấy cái mặt anh cũng giống gần giống cái mặt em á nó cũng đều tròn giống có, cái mặt em á ờ, thật sự thì hình như là chỉ hơi mập cái mặt thôi chứ còn những cái khác thì nó cũng vừa dặn rồi tại nãy anh nghe em nói là à, không thích người hơi mập anh cũng sợ anh lo mới nãy à, nghe nghe anh nói à, anh mập như trái mít này, em cũng lo <laughs> anh linh á ai nói mập đâu nó bé bự thôi mà <laughs> ông nói ờ, cũng tròn tròn như trái mít đó làm nhỏ lo nè trái mít có chút đó. xíu mà trái mít là giờ nó lăn không chứ nó không có đi vậy <laughs> Rồi bây giờ quan điểm về hôn nhân gia đình của mỗi bên thế nào nếu mà mình quen nhau hợp à, bao nhiêu lâu em tiến tới hôn nhân được Em nghĩ là quen khoảng tầm 1 tới 2 năm rồi tiến tới hôn nhân à, Nói chung à, nhà thì à, à, có ngoại á, cũng lớn ừ. tuổi rồi Ngoại thì cháu cố ngoại thì chưa có ai á Giờ có mình anh lớn à <laughs> Ngoại cứ gặp là ngoại cứ hỏi chừng nào à, đám cưới con Ừ, anh cũng giống em á, nói chung là bên ngoại thì em cũng lớn nhất cũng nhà cũng hối có nhanh có bạn trai rồi để tiến tới hôn nhân á em có làm dâu được không em chỉ sợ là <laughs> ba má chồng không không chịu dâu thôi chứ em thì em làm dâu được rồi ba má anh thì dễ lắm ba má dễ lắm à, <laughs> ừ. em đừng có lo chuyện đó dạ vậy à, em sẽ hát một bài cho anh nghe nha rồi bài có tựa đề là yêu yêu là vòng tay là cùng nhau trong tay đi giữ con đường là cùng trao cho nhau ngọt môi hôn là vòng tay yêu thương ôm mãi không rời những phút giây thật tuyệt vời là ngày anh bên em không chút ưu phiền từng buồn lo trôi qua ngày bình yên anh có muốn tặng em cái gì nữa không anh run quá tóm lại nãy giờ em à, giao lưu xong em nắm tay cô ấy em cảm giác nó có truyền một cái ngọn lửa tình yêu dù à, đến với mình không dạ có tim em đập quá em có thích người con gái đối diện không dạ có em có mong muốn người con ấy người con gái ấy về tiền giang không dạ rất muốn bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành bấm nút còn chuyện cô gái bấm hay không chúng ta chờ câu trả lời nhé dạ vâng không biết là phúc làm sao chứ thấy ờ, gì là nôn nao dữ lắm rồi đó chúng ta để tay vào nút bấm và đưa ra quyết định đây nút bấm đây sau 3 tiếng đếm bấm nút là hẹn hò bấm nút là cho nhau cơ hội để chúng ta tiến xa hơn trên con đường hạnh phúc chuẩn bị một hai ba, ba. wow rồi nắm tay đi chính thức hẹn hò rồi đó bây giờ mình xin phép à, bác ha xin phép gia đình hai bên cho tụi con bắt đầu hẹn hò và tìm hiểu nhau và con hứa sẽ như thế nào đó nói đi phúc dạ con à, cũng xin phép à, à, gia đình bên bên bạn gái cho con được quen chăm Chào. sóc quan tâm lo lắng cho bạn rồi nói có bác kìa nói vài câu với bác đi ờ, dạ thì hiện tại thì con cũng ưng ý khoảng 80 phần trăm thôi nhưng mà mà con nghĩ là trong tương lai chắc nó sẽ lên tới 100 á <laughs> dạ dạ vâng rồi nào làm thủ tục nào bạn ơi bạn phúc ơi cho anh xin phép không em trời mạnh dạ. mẽ lắm dán tóc rồi á mới hung chứ còn không có có nhiều người rối á cái hung qua tóc luôn rồi đâu ừ. có phải là hung đâu đúng rồi hung qua tóc nó nhọt nó mũi dữ lắm ừ. chúc mừng các bạn